dè dè về Cái gì Trời ơi Sammy cute đồ Trời ơi Bây giờ tôi nói Sam nghe nè Tôi nói cho Sam nghe nè Bây giờ nhá tôi là tôi đã nói là tôi là không cận đẹp trai rồi á thì tôi là chỉ cho mấy bạn biết là tôi đẹp trai thôi chứ tôi không muốn nói cho mọi người biết là Sammy te đâu tại vì là Sammy chỉ cu te đối với một mình Phong thôi tại à, đâu đâu cơm tỏ phát cơm tỏ người ta quay clip mà cứ phát cơm tỏ hoài trời ơi cơm tối vậy cho mấy bạn bạn nào chưa ăn tối thì có thể ăn ok thôi không nói nhiều nữa thì hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với series 100 đứa trẻ quái vật của mình thì như bạn đang thấy đằng sau lưng của mình lại tiếp tục là một cái cánh cửa quái vật mới mọi người ạ à. và mọi người có biết cái cánh cửa này là gì không đây mọi người có biết cái nhân vật này là nhân vật gì không sao biết không sao ủa gì kỳ sao nhân vật này mặc đồ trang tôi vậy hả? anh em anh, anh em thích ừ, ha. tôi hả ủa sao sao cái cái nhân vật này tôi thấy nó mặc đồ y hệt như sam luôn sam cũng là cái cà bạc nè thôi thì chắc là mấy bạn nào mà đọc tiêu đề thì mình nghĩ các bạn cũng biết cái nhân vật này là nhân vật nào rồi đúng không đây chính là nhân vật Slenderman một cái nhân vật kinh dị rất là đáng sợ chuyên bắt cóc những đứa gọi là con nít mà quậy phá mọi người ạ à. đó thế nào Sammy cũng bị bắt cho mà coi gì kỳ vậy trời ơi xin lỗi nha tôi hơi bị ngoan nha hồi nhỏ tôi nhận rất nhiều phí bán ngoan nha không có đùa đâu vậy luôn hả trời tôi là ừ. tôi là tôi ngày xưa không chỉ là có phiếu bé ngoan mà tôi còn có phiếu bé khỏe nữa cơ bởi vì ngày xưa tôi mập nhất lớp bởi vì ngày xưa tôi mập nhất lớp ủa khỏe với mập đi ngày xưa mà chỉ cần em bé nào mà bự bự con mập mập mập mập xíu có nghĩa là khỏe hiểu không trời ơi không biết vậy hết trơn á và ngày hôm nay nè mình sẽ cùng với sammy bọn mình sẽ đi qua ừ. cánh cửa này và bọn mình sẽ cùng nhau đi bắt slenderman em bé nha mọi người nha hấp dẫn ờ. chưa rồi ok sam bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào cái cánh cổng gọi là slenderman này để chúng ta bắt con slenderman baby nha được không rồi chốt đơn chốt đơn Rồi chốt, chốt đơn nè Bây giờ nha tôi đếm 1, 2, 3 là một mình chạy vô nha Ok chuẩn bị nè ừ. 1 2 3 Ủa, Ủa, ủa khoan từ sam ơi bà có cái nghe gì tiếng vậy? gì không vậy có tiếng ai kêu mà sao nghe chanh chui vậy ủa gì ủa? vậy cửa biết sao? chuyện hả sao tự nhiên tôi à trời ơi tôi biết rồi tôi biết rồi nha hôm nay sammy mày đặt kêu tôi bằng anh đồ nữa anh phong ơi trời ơi ngại ngại anh ơi anh phong ơi ủa cái gì vậy ủa ủa cái gì vậy phong ơi đây đây ờ, ờ, mora với lại là gia ủa lên đây làm gì vậy Trời ơi, bọn em nhớ anh quá trời nhớ luôn nên lên đây ừ, ừ. thăm anh nè Trời xa ờ. quá trời xa luôn à ơi, Trời mấy bạn ơi, chết mình rồi À quên, mình quên giải thích cho các bạn biết đây chính là ai Bây giờ mình sẽ nói cho bạn biết nha Đây chính là hai đứa em họ của mình ở dưới quê á Mà hai đứa này quậy phá lắm mọi người ơi Hôm nay tự nhiên lên thăm mình Ôi trời trời, ok à, Ủa, Sam ơi Sam ơi, cái gì đây Ủa đâu ra hai đứa nhóc dễ thương vậy Người đầu xanh, người đầu hồng dễ thương vậy à, à, à, Xin giới thiệu với Sam cái thằng nhóc màu xanh này nè là Yabun à. là là em em họ của tôi còn con bé màu hồng này á là là Mora cũng là em của tôi ở dưới quê luôn á cái gì kỳ vậy sao sao em họ không mà sao nhìn sao khác biệt vậy hai anh em là... sao khác biệt cái vậy em họ chứ phải là em ruột đó mà giống bà nội rồi rồi rồi ui dễ thương quá à ủa hôm nay em rủ đi đi rồi là đi đi bắt Slenderman cùng luôn hả không vậy? có trời ơi tôi với bà một mình tôi với bà đi bắt Slenderman thôi còn còn mấy đứa nhóc này tự nhiên lên đây tôi không biết nữa nhưng mà tôi nói bà nghe nè bà tránh xa mấy đứa này ra đi bọn nó quậy phá lắm á đừng có lại gần bọn nó hiểu không trời đất ơi ông nói gì kỳ vậy nè hai nhóc này dễ thương gần chết nè trời, trời ơi, ơi có gì đâu xa ơi tránh xa bọn nó ra đừng lại gần bọn nó trời ơi không cần kỳ quá à đúng rồi chị này nói đúng nè bọn em dễ thương lắm trời ơi đúng vậy à, à, ừ, ừ, hình như chị này là Sammy phải không phải không à, ừ, đúng vậy. rồi chị là Sammy á ui ừ. Dạ bố nói Sammy là người yêu của anh Phong cẩn đó Ừ nãy giờ thấy rồi ớn lạnh muốn chết luôn Ủa cái gì vậy Ủa ủa Sam ơi tôi tôi nói bà nghe nè Bây giờ tạm thời bọn mình gác qua cái chuyện mà đi kiếm Slenderman đi Bây giờ bà về nhà đi Còn tôi tôi tìm cách tôi đuổi mà nó về quê Chứ bọn này quậy phá lắm cái gì mà đuổi gì quê người ta mới lên đây từ với quê lên đây thăm ông mà ông đuổi người ta về vô duyên tội hai em ừ. nhỏ người ta đi bộ gần chết à, à. tội người ta à, rồi ok nếu mà Sam nói vậy đúng không? Được rồi, vậy bây giờ Sam mới dẫn hai đứa đó về nhà Sam đi, đừng cho vô nhà tôi, được không? Ờ, yeah. vậy, vậy không mà bây giờ muốn dẫn luôn đúng không đuổi luôn hả đúng rồi ừ, đuổi ờ, luôn á ờ. bây giờ bà dẫn còn nó về đi đừng có cho bà nó về nhà tôi rồi, thôi rồi được rồi thôi mấy em đừng chơi không cần chơi đi chơi chị nè đó khóa cửa khóa cửa lại khóa cửa lại hát. đọc dễ sợ thôi không sao thương thương chị về cho ăn bánh kẹo với bánh quy nha rồi đi đi đi thôi chị rồi bây giờ gỗ Mora với lại Gia dạ Bun nha Vô trong nhà chị chơi lấy đồ chơi đồ hàng ra chơi nha Nhớ dạ. Dạ dạ. dạ dạ Rồi rồi rồi bây giờ hai đứa vô nè Đây vô không có phá cho trơn nha Chị Ngoan không phá nha Rồi bye bye dạ. Bye bye chị Bye bye chị Rồi ok trời đất ơi thấy chưa con nít gì đâu mà dễ thương mà ngoan hiền chị mong phong nở lòng nào nói người ta phá hư trời ơi trời cái đồ vô duyên thôi bây giờ đi bánh kem nè là là là đi mua bánh kem thôi Có tiếng gì ta Tiếng gì mà sao nghe lùm xùm lỗ tai vậy Trời đất ơi cái gì vậy Ai phá nhà tôi vậy Oh my god Trời đất ơi sao cái nhà tôi mới nãy Vui quá chị ơi Vui không vui không chị vui cái đồ mấy em nhà nát Banh sành rồi vui cái vỗ nào Trời ơi làm vui gia cư luôn vui chỗ nào vậy Cái gì rồi rốt cuộc Còn... ai kia không hồi nãy rõ ràng Moga là người cầm hột quẹt đốt á chị Sam ơi quá trời hóa ra hai đứa hai đứa lít ranh mọi người ơi trời ơi thôi phải đem về tôi đi về nhà đi về nhà không cần cái gì trời ơi vui cái mà vui đi về nha trời ơi trời đất ơi bảo ơi bỏ cửa nhanh lên cãi nhà tới nơi rồi bảo luôn tiếp tay rồi bao ê ê rồi rồi rồi đợi xíu đợi xíu trời ơi cái gì mà trời ơi Quay quay quay quay từ từ từ từ từ từ đi ra ngoài đi ra ngoài không được vô nhà vô được vô nhà đi ra ngoài nhanh lên lên hai đứa nhỏ này là cấm vô nhà tôi luôn hiểu không tôi không cho nó vô nhà tôi luôn rồi sao chuyện gì tự nhiên dẫn nó qua đây bây giờ ông dắt hai đứa là về coi ép tôi đây tôi không chịu nổi đâu tôi không có nhận nuôi đâu trời ơi trời phá ra tính ra là hồi nãy Sammy mới vừa nhận nuôi nó được có mỗi 15 phút mà làm gì mà giờ đuổi nó về rồi trời ơi ai biết đâu nhìn mặt cu cute đáng yêu rồi lại hiền thục này hóa ra phá banh cái nhà tôi bên kia kìa trời ơi đánh quỷ dễ ờ, sợ nè gì ủa đâu đâu qua qua xem coi qua xem coi trời ơi trời gì trời trời ơi thấy chưa tôi nói rồi mà không nghe tôi nói rồi mà không nghe tính ra là hai đứa nhỏ nó quậy lắm tôi bảo rồi đừng có dẫn nó về nhà không chịu nghe hay không bây giờ bây giờ hối hận chưa hối hận chưa tôi không có biết bây giờ ông dắt hai này về, tôi không chịu nhận nuôi bây giờ tôi còn không có nhà đó hửa nè bây giờ ké nữa nè trời ơi trời ơi thôi được rồi thôi rồi sam ơi đừng khóc à, sam ơi đừng à. khóc sam đi ờ, đừng đừng đừng khóc đừng khóc được rồi này để để để để phong để phong ê hai cái đứa nhỏ kia tại sao lại phá nhà của chị sam hả đâu em có làm gì đâu ủa anh gia mua đâu có thấy em làm gì đâu đúng không không làm gì hết trơn á ờ, đúng rồi không có làm gì hết trơn á ừ, vậy chị sammy chắc là ra ngoài quên mở bình ga ủa cái gì kỳ vậy bình ga ủa cái gì mà tự nhiên hai đứa không có làm gì mà cái nhà nổ cái này chắc chắn là mấy đứa phải làm cái gì thì nó mới nổ nè bây giờ à phát hiện rồi nha đứng im mày đứng im mày đứng im mày đứng im mày Rip Rip Không thấy không thấy gì hết Không thấy gì hết à. ba lô hero team đồ ha trời ơi cởi ba lô ra nhanh lên bây giờ có nghe không hả không nghe dạ, anh ra muốn cởi đi bây giờ cởi ờ, không sam lấy cho tôi cái roi nhanh lên rồi rồi à, trời tôi tôi bật cái cây đây đây trời ơi giờ ờ. nói là lấy cái roi thì mới thì, thì mới mới ghét cái ba lô đưa cái roi này đưa cái roi này bây giờ nhá anh sẽ kiểm tra ba lô của hai đứa mà anh phát hiện trong ba lô có bơm hay là gì đó ha là anh cho mỗi đứa 10 roi <laughs> rồi rồi này nhỏ lắm đó, trời ơi cái roi bé tí tẹo luôn quýnh phát mà nó lùng lại luôn <laughs> rồi bây giờ coi nè để kiểm tra coi không có gì cái gì vậy trời ơi cái gì kìa trời ơi nó ở dưới quê nó nó ở dưới quê nó lên nó không mang quà bánh cái gì dưới quê lên tặng cho mấy anh mà nó mang TNT lên tặng cho mấy anh chị trời ơi là trời quậy quá trời quậy vậy là cái nhà này là do hai đứa làm nổ đúng không đâu mà à, Moga làm á Moga cầm hột quẹt á rõ ràng Moga cầm hột quẹt đốt mà ơi, quẹt nè cầm bây giờ bây giờ anh nói nghe nè anh không có thể nào mà chấp nhận cho hai đứa ở đây được hai đứa quá quậy rồi bây giờ hôm nay thì đốt cái nhà chị Sam rồi mấy mốt mấy đứa đốt luôn cái ga mình hao rồi sao đúng không bây giờ anh sẽ đuổi mấy đứa về quê đi về quê nhanh lên bọn em chỉ muốn lên đây tâm anh mà anh đuổi tụi em về em là những đứa trẻ đáng thương mà đúng không đúng rồi đúng vậy à, ơi ơi khổ thiệt luôn á sam ơi sam tính ra là mấy đứa nhỏ này á bọn nó khóc rồi tôi cũng thấy thương quá nhưng mà bây giờ bọn nó quậy quá không cho nó ở nhà một mình được ờ trời tôi không chịu đâu nha bây giờ nhà tôi mà không cho cho nó ở thêm lần nữa là nó banh cái nhà luôn không còn cái nhà luôn còn cái thôi được rồi bây giờ như thế này đi anh quyết định như thế này nè bây giờ anh sẽ cho hai đứa ở trong làng hero team nhưng mà chỉ được ở đây một tháng thôi không được ở lâu nhưng mà cũng không cho mấy đứa ở trong nhà của anh chị đâu mấy đứa quậy lắm bây giờ anh sẽ xây cho mỗi đứa một căn nhà riêng chịu không wow yeah, ừ, yeah. căn nhà đi có yeah. nhà rồi mà nó quậy quá mấy bạn ơi thời luôn á đúng là hey, chắc là mấy bạn nào mà xem video của mình các bạn cũng biết phong là một cái người tính quậy phá đúng không thì hai đứa em phong nó còn quậy hơn cả phong nữa trời ơi là trời thôi được rồi bây giờ là chúng ta cùng nhau đi xây nhà cho hai đứa nó đi sam không thôi là bà bà muốn okay. bị nhà bà bà bà bà có muốn ở nhà tôi bị nổ theo luôn À, trời tôi muốn nó cho bằng nhau đi mệt ghê luôn à, em không em tôi đâu không có chuyện đó nhà nhà tôi không thể nào nổ được nhà tôi xây hơi bị tốn kim cương đó được rồi đi theo anh nhanh lên rồi đi đi đi khổ ghê trời Rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây nhà cho gọi là Yabun với lại là gấu Mura nha các bạn nha Ok, thì bây giờ Sammy sẽ xây nhà cho gấu Mura, ừ. Tại vì là hai đứa con gái xây nhà sẽ hợp ý nhau hơn, hiểu không? Ừ, yeah, ok yeah. Còn tôi với Yabun là sẽ xây nhà với nhau nè Hai thằng con trai sẽ xây nhà với nhau hợp lý hơn Được rồi, bây giờ Yabun Em muốn xây nhà như thế nào nè để anh xây cho Nhà màu gì? Hả? Em muốn xây nhà màu xanh ngọc Bự hơn nhà của chị cơm vui cao Thì là cao vậy luôn à, Em ơi, tính ra nhà có một mình em ở Mà em xây cái nhà chi mà cao hơn bự hơn nhà ca mu vậy Anh không có xây nổi đâu Đúng rồi, nhà mua tham lam Hay là chị Sammy Đây, đây, đây chị xây nhà nhỏ thôi em không có thích to đâu chị xây cỡ bằng cái tòa nhà bự bự kia kìa đó cái chữ hê bu tim gì kìa trời ơi đi về quá đáng quỷ ông à nhờ cái nhà đâu xây bự như tháp Espen vậy trời ơi đúng không anh nói hai đứa nghe nè hai đứa nhỏ xíu rồi à, bây giờ anh xây hai Đúng đứa rồi. cái nhà nhỏ nhỏ thôi sống thôi được rồi rồi bây giờ là xây nha sam xây đi ok bây giờ Trời anh ơi. là anh nói với abun nghe nè giờ em thích màu xanh ngọc đúng không trời ơi màu này là màu của simmy em không chọn màu giống màu của anh Hả? trời trời rồi không bây giờ nha Hả? anh sẽ xây cho em cái nhà màu xanh ngọc bằng kim cương luôn phải wow. không được rồi anh trời ơi kim cương nhìn thích đây nhà anh giàu mà nhà anh giàu mà rồi bây giờ để coi coi nhà anh với nhà sam nhà ai xây đẹp hơn nè ok đây đây xây ra nè đó trời ơi nhà, cái nhà ông nhìn là biết gà đâu trời chỉ ơi. cần cái cái cái cái cái cái nhà nó bự bự thế này thôi là được rồi nè à như thế này thôi rồi chỗ này cái cửa nè ok rồi đó được à bây giờ mình sẽ xây một cái công trình thật là đỉnh cao luôn nha các bạn nha ok xây thôi rồi bây giờ mình đã xây gọi là dường như gần xong cái nhà cho gọi là bạn uh, à, Jabun của chúng ta rồi nè các bạn ồ còn nhà của Mora sao trời cái nhà Mora gì đâu mình nhìn y hệt như là cái, cái cục uh, cái, cái cục uh, cục, uh, à, đúng rồi cục sô cô la trời mình tính nói là cục sô cô la nha các bạn nha chứ mình không có tính nói là cái cục gì khác đâu nha ừ ừ <laughs> đây ơi, nhà ta đáng yêu cu te phô me hụt lựu gì mà nói chuyện gì kỳ vậy trời ơi sam à tôi nói sam nghe là sam này không có kiểu gọi là ý tưởng đỉnh cao gì hết trơn mô ra là nó có thêm màu hồng nè xây cái nhâm cái mái nhà màu hồng cho nó đẹp chưa xây xong mà trời ơi ba mưa chưa phải là tết nha bạn ơi từ từ bình tĩnh bạn ok ơi. còn Jabun thì gia à, Jabun có cái à, tóc màu màu vàng vàng ở phía trước nè anh sẽ xây cho gia Jabun một cái à, mái nhà màu vàng cho nó hợp đó <laughs> thôi không thôi. em muốn có à, vàng cơ có vàng để cho nó xịn sò còn dạ, rồi tham lam giờ quay trời ơi các bạn ơi thằng nhóc này đúng là em họ của mình tham y hệt với mình luôn trời rồi ok bằng vàng đúng không rồi cho bằng vàng luôn trời ừ, thôi không sao đâu bạn giờ mình xây cho cho Jabun 21 nó về quê mình lấy lại đó mình đâu có cho luôn đâu đúng không mình sẽ lấy bằng vàng xây cho nó luôn ok rồi Đấy, bằng vàng luôn nha, nhà VIP nhất làng Hero Team luôn Đó Rồi, ok bạn ơi Và sau 30 phút thì mình với Sam cũng đã xây xong nhà cho Yabun với lại là Mora nè bạn ạ à. Đấy, thì ở đây nè, ừ. đầu tiên nha, tôi review trước cho coi nè Cái nhà của tôi thắng bà chắc rồi, tại nhà tôi là bằng kim cương với bằng vàng luôn à tự phòng nè bạn em. ơi Không phải riết, cái riết, gì riết, mà kim cương cũng thắng hết bạn ơi Đúng đâu Rồi đầu tiên này nha thì tôi xin giới thiệu Cái nhà là nhà của Jabun Nó có màu xanh với lại màu vàng của Jabun nè Và ở đây tôi còn khuyến mãi cho Jabun con thú cưng nữa Đó Con vàng ơi Con gì đây Ý được nha Mố mố là đem đi chọc ờ, mô ra được á Ừ hợp lý trời ơi đúng là em gọn quanh Tính ra nhìn con dáng nhìn nó dễ thương mà đúng không Jabun ừ đúng rồi dễ thương ghê dễ hung muốn chết luôn trời ơi trời ơi đó Trời cái con này nè không chúng ta sẽ để nó <laughs> làm thú cưng hiểu không mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn tí uh, đồ ăn của cuốn thôi là được Ủa, rồi. Ơi. không không anh em thấy cái nhà bên này làm bằng sô cô la nè mỗi ngày đem qua cho bên này ăn được á ừ đúng rồi đem đem, đem, cái nhà sô cô la qua cho nó ăn ok rồi tiếp theo nữa là ở bên trong nhà đây xin mời vô xin mời vô đây ủa cái ủa? nhà gì đâu mà kỳ cục vậy cái nhà này á tôi à à tại ủa, vì là tại vì là anh biết là Yabun nó hâm mộ anh lắm cho nên anh quyết định anh để hình của anh vô cho nó ngắm trời trời ơi Ủa mà không Yabun qua đây giỏi coi em em hâm mộ ai nhất trong eo nè <laughs> em hâm mộ ai sao cái mặt em sợ vậy em em, em em nhìn xong em em em kiểu em ấn lạnh luôn anh trời ờ. ơi thì ghê quá thấy nè nè nha tính ra cái nhà này là anh xây cho em nha cái mặt em như thế này là là sao hả đâu quay cái mặt qua coi quay quay quay quay cái mặt qua coi thấy vui quá được anh mong cận xây nhà vui quá cái hình anh mong cận yêu à. ghê mới thấy cái khuôn mặt của thằng Yabun hình như nó đang đang hoảng sợ hay sao bạn sẽ tự nhiên giờ đổi cái mặt khác rồi ừ, đi quá à Lương ok lèo. thôi không sao ấy mỗi buổi sáng khi mà em ngủ dậy em quay qua cái là em sẽ thấy anh ở bên cạnh em sẽ thấy anh ở bên cạnh em đó quá đẹp trai luôn rồi ok tiếp rồi trời ơi trời khổ quá thôi sợ đây nhà chị em tôi nhìn đơn giản Đâu. màu mẹ không cần nhiều một cái màu ừ. nè màu nâu đáng yêu sô cô la cùng với màu hồng dễ thương thì ông kiếm kiếm đúng không à, ờ, đâu nhìn à. cái nhìn cái nhà vậy đâu mình nhìn như cái cục cái cái cục cục sô <laughs> cô la sô cô la ừ sô cô la tôi có ờ. nói là cục gì đâu trời trời ngủ lên cái giường luôn á thấy chưa Trời ơi cái giường nhìn à. cái màu y hệt như cái cái cái cái cái màu cái màu của cục cục cục ờ, cục cục, cục sô cô la đúng rồi tôi ý tôi là cục sô cô la trời ơi nói chung là cũng đẹp Mời, đó cái chứng mạnh cái cục là cái gì đây đây còn đây là có gấu bông nữa thấy không linh vật của đây ta mora là gấu bông thấy trời à, là quay là gấu nè gấu nâu nè thấy chưa Ôi, màu quá mà qua cánh sông năm mà chu vậy luôn hả vậy luôn hả rồi ok được luôn à mình quên nữa bạn ơi hồi nãy giờ bọn mình quên nói cho bạn biết là Yabun với lại là Mora cũng có kênh youtube luôn nha mình sẽ để kênh youtube của hai bạn này ở bên dưới phần bình luận á mấy bạn nhớ hãy xuống dưới vào trong kênh của hai bạn này và đăng ký ủng hộ cho hai bạn này nha đó đúng à, rồi bây giờ như thế này nè ừ. nhà cũng đã có rồi thôi bây giờ hai đứa ở đây đi bây giờ anh chị về nhà nha đúng rồi ở đó nha không có chờ không có đi về nhà anh chị nha đúng rồi, rồi tôi... mấy đứa làm ơn ở đây đi đừng đi theo anh chị anh cầu xin mấy đứa hả sao dạ, em mà ơi sĩ sĩ bây giờ tôi còn còn nhà đâu mở bây giờ tôi ở đâu đây ôi giờ còn sao qua ở chung với phong thôi có gì đâu Tôi đi về hả không ở nhà chồng đâu sam ơi một túp liều chanh hai quả tím vàng sam ơi Thôi, sam ơi lại đây với tôi đi trời ơi, tôi nói giỡn tí nữa tôi xây lại nhà cho sam được chưa trời ơi khổ quá rồi đây đây mệt à, luôn hơi à. khổ thiệt sự luôn á thôi được rồi bây giờ là nhà của mấy anh đứa không xong cận ơi hả anh phong cận ơi em có quà tặng cho anh nè ui trời, trời ơi có quà trời từ sáng đến giờ mới thấy mà nó tặng quà cho mình các bạn ơi tính ra từ dưới quê lên nó từ dưới quê lên nó không mang nó không mang quà cáp gì hết là mình đuổi về quê vậy giờ nó kêu nó có quà cho mình trời ơi, mừng quá mừng quá rồi đâu đâu quà đâu vô vô vô vô vô vô vô vô nè chuẩn bị nha chuẩn bị nha chị sáng với phong nhìn nha đừng có chớp mắt nha ủa làm gì vậy đó? Đó, đó, không có mắt chị Rồi chuẩn bị Một Một Hai, hai Ba Ba Ủa cái gì vậy ta Ui Ui Cái gì mà có tiên tiếng vậy Ui Oh my god Giờ ta chẳng còn tiên quậy quá thôi mình chịu hết nổi rồi mình quyết định rồi mình quyết định đuổi nó về quê không cho nó ở đây nữa à, à, à, à, Uh, vui dữ luôn yeah. Vô mày đốt quá. nguyên cái làng Hego Team luôn yeah. ở đằng ở đằng sau có nguyên Gamin House nè đốt luôn cái Gamin House cũng được nữa trời ơi nó nó tướng <laughs> trời vui gì mà nó vui <laughs> ờ. Ủa, Mô Đa ơi, cái, cái ông này là ông nào vậy? <laughs> Xin giới thiệu với lại hai đứa Ta chính là Slenderman Nhiệm vụ của ta tới đây Là để bắt hai người Và mang hai đứa trẻ hư này về để trừng trị Có, có, có, đâu Một bọn con ngoan Không có hư Không có luôn Không nói nhiều Còn bây giờ đi Đi theo ta Hello team, hello team